là Rinnai RT64JH7S để giao cho khách thì đây là nội thất của bếp đây thì trước tiên thử những cái tính năng của dòng bếp này thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp mà hiện tại shop đang có thì bạn nào mà ưng ý cho mình một cái mẫu cho mình á và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì mình có thể à, chụp ngay lại cái vị trí màn hình ở con đó các bạn à, sẽ gửi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 khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga lại thì nó chỉ ở hai trăm rưỡi thôi thì nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ bị ờ, tắt lửa thường xuyên có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái công tắc rang cái nút ờ, cái chế độ 3 giây nè cái chế độ rang này nè thì nó cũng có thể tăng ở cái que nhiệt cảm biến nó lên thêm ờ, nữa là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga thì ở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 bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường có một số bếp thì nó có cái ờ, nút 3 giây ở đây chế độ rang đây thì tôi sẽ tích hợp cái công tắc rang vào ở nút này các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì khi ờ, các bạn ờ, chọn giữ sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến lên ở nhiệt độ cao nhất các bạn không sử dụng tính năng rang đó nữa thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi hoặc là các bạn tắt bếp rồi mình mở lại bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường bạn nào mà muốn ờ, sử dụng công tắc rang đó có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 đầu tiên ở vị trí số 1 này đây là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước giá 1 triệu 7 tiếp theo ở vị trí số 2 cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước giá 2 triệu 2 thì bếp này tôi cũng đã gắn công tắc rang rồi và cũng đã Bếp này đã gắn công tắc rang và có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng. Bếp này được sản xuất vào năm 2017. Tiếp theo, ở vị trí số 3 cũng dòng bếp năm 2017 cũng đã được gắn công tắc rang nhưng giá nó chỉ ở một triệu rưỡi thôi. Lý do là cái bề mặt trước của nó đây bị ố nè. Hình thức không có đẹp nên nó chỉ nằm ở mức giá một triệu ờ, rưỡi thôi. Tiếp theo, ở vị trí số 4 cũng là dòng bếp Renai nút xoay mặt men chống xước cũng đã được gắn công tắc rang giá 1 triệu 6 ở vị trí số 6 cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước thì bếp này được sản xuất vào năm 2019 giá 2 triệu 9 tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng và cũng đã gắn công tắc rang ở vị trí số 7 đây là dòng bếp Paloma nút nhấn mặt men chống xước giá 2 triệu tiếp theo ở vị trí số 9 bếp Rinnai mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 ở số 11 cũng là dòng bếp Rinnai mặt sơn tĩnh điện đây giá cũng là 1 triệu 3 tiếp theo ở vị trí số 12 giá 1 triệu 9 Rinnai mặt men chống xước tiếp theo đến với một số dòng bếp âm và bếp à, mặt kính full chức năng thì ở vị trí số 13 à, đây là dòng bếp ga âm mặt men chống xước giá 8 triệu. Bếp này là hàng dùng lướt thôi. Bếp này được sản xuất vào tháng 8 năm 2019. Tiếp theo là dòng bếp ga âm Rinnai mặt kính full chức năng, mặt kính màu đen tràn viền. Thì chức năng của nó sẽ có những cái chế độ nướng theo tự nướng tự động theo loại thực phẩm và nút hẹn giờ nướng. Ở bếp bên trái thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu ờ, nước nấu ờ, nước và nấu ờ, hâm chọn nhiệt độ chiên ở bếp trong thì nó ở bếp bên trong á, thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu cơm và nấu cháo thì đối với dòng bếp này nó sẽ có hẹn giờ cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng <coughs> tiếp theo ở vị trí số 15 đây là hàng trưng bày mặt men chống xước màu đen được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 ở vị trí số 16 này, đây là dòng bếp từ âm hiệu Toshiba. Bây giờ tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp mặt kính full chức năng. Thì ở vị trí số 17 này á, đây là dòng bếp có nồi mới đặt lên nó mới đánh lửa sử dụng được. Nướng thì nó sẽ có nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử. Ở chế độ nấu thì ở bếp bên phải nhiệt độ chiên, nấu nước, hâm và chế độ rang còn ở bếp bên trái thì nó sẽ có nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nấu ở vị trí số 19 này thì ờ, dòng bếp Paloma có hẹn giờ cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng thì những cái tính năng nấu nướng của nó nó cũng sẽ giống như những dòng bếp ờ, full chức năng khác nhưng nó sẽ được thay đổi những cái vị trí tùy thuộc vào nhà sản xuất để thiết kế cho phù hợp với thói quen của mỗi người sử dụng ở vị trí số 21 mặt kính full chức năng nhưng hiện giờ nấu chỉ ờ, hiện giờ nướng và nướng một tầng lửa tiếp theo ở vị trí số 20 này năm sản xuất của nó là năm 2016 ở bếp nướng thì nó sẽ có thêm những cái tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm và những cái theo loại đồ nướng này như nướng ờ, bánh mì nướng cá nướng nướng cá và hâm hâm nóng lại cái đồ nướng và hẹn giờ nướng nhưng mà mặc định của hẹn giờ nướng thì nó sẽ là vào 9 phút các bạn có thể tăng tối đa lên được 15 phút còn cái bộ đếm giờ ở bên đây thì nó chỉ tối đa được 12 phút thôi bếp này thì nó sẽ có hai cái đồng hồ hiển thị cho hẹn giờ nấu riêng biệt và nhờ chọn nhiệt độ chiên ở bếp bên trái của nó sẽ có nhiệt độ ờ, chọn cái chế độ rang còn bên phải thì nó sẽ có nấu nước và nấu cơm tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số cục sạc nữa đâu làm gì cũng hỏi tiếp theo thì tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp từ âm và sẽ đưa ra một số giá rất là phù hợp để các bạn có thể à, dễ lựa chọn nhưng mà những dòng bếp từ này thì shop vẫn chưa vệ sinh nếu các bạn muốn vệ sinh thì có thể liên hệ đến shop thì sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào đây là một số dòng bếp từ đây ở à, vị trí số 22 giá 2 triệu 7 thì đối với những dòng bếp từ á, nó có công suất nấu của nó trên 2.000W thì nó sẽ sử dụng da nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V á thì ta có thể cắm vào điện lưới 202 của mình ở nhà đều sử dụng được còn nếu mà những dòng bếp từ có công suất dưới 2.000W á, thì bắt buộc ta phải à, sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp vì nó chỉ sử dụng nguồn điện 100V thôi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 giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất của bếp bếp này có mặt men chống xước đây, mặt men chống xước đây thì cái mặt này do cái do trong quá trình à, quá trình vận chuyển về thì nó đã bị cấn do cái à, dấu kiền đặt lên nè nên nó đã bị cấn một vài chỗ bếp đẹp bếp thì hình thức bếp vẫn còn đẹp nhưng mà do quá trình à, vận chuyển về á, thì cái kiền này đây là cái vị trí của dấu kiền này thì họ sẽ để trực tiếp lên cái nắp này họ không cắt đi đó, họ chỉ muốn một ờ, lớp giấy che lại thôi thì trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị lệch kiềm và nhiều bếp đè lên thì nó sẽ bị nặng á thì nó sẽ bị cũng bể cái thước sơn của nó thôi đây là ngoại thất của bếp này Bếp này được sản xuất vào tháng 8 à, năm 2017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 gió mà làm nguội được đáy nồi đi á nhiệt độ mà nó chỉ dao động ở dưới đáy nồi á, tầm khoảng 20 200 đến 200 rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không khóa cho dù các bạn có thử ca buổi nó cũng sẽ không khóa còn về bếp ga Nhật á, thì nó chỉ chịu ở nhiệt độ 200 à, rưỡi ở cái que cảm biến này thì nó sẽ khóa ga thì nó cũng rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ bị à, tắt lửa có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái tính năng rang ở đây nút rang nè nhưng nó cũng chỉ chịu được nhiệt độ ở que bên trái này thêm ờ, nữa là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao nó sẽ thường xuyên tắt lửa rất là bất tiện thì shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho các bạn có thể rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế cái ờ, nhiệt độ nữa